Xin chào quý vị các bạn. Ở à, à, trong buổi livestream hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn các bạn à, để phân tích cái xu hướng ngắn hạn của một cái gọi cái một, một cái mô hình chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai. À, trong đầu tư thì chúng ta biết rằng là mô hình hay là mẫu hình là một phần không thể thiếu được để giúp chúng ta định hướng được cái xu hướng của cổ phiếu cũng như là thị trường à, tuy nhiên để đọc được mô hình hay là mẫu hình thì cái số lượng mà nhà đầu tư hoặc là các chuyên gia đọc được những mô hình mẫu hình thực sự không nhiều trên thị trường nên khi một số bạn thì thấy rằng là sẽ thấy là có những mô hình có chuyên gia đọc đúng có những mô mô hình các chuyên gia đọc không đúng và chúng ta kết luận là nó có thể không có đúng trên thị trường chứng khoán việc hiểu rõ mô hình một cổ phiếu hay là mẫu hình một cổ phiếu như thế nào đó là việc rất là quan trọng bởi vì nếu một uh, quá trình đầu tư mà chúng ta không định hướng được xu định hướng được dòng tiền hay là xu hướng của cổ phiếu thì chúng ta thực sự là rất khó để thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán vậy làm thế nào để các bạn có thể thành công thì trong video này tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ là cái mô hình vai đầu vai bản chất thực sự của nó như nào và chúng ta áp dụng vào nó trên thị trường ra sao trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay à, chương trình này Dũng có khoảng độ 15 đến 20 phút à, nên uh, Dũng sẽ bắt đầu chia sẻ ngay à, anh chị em nào vào muộn thì có thể xem đi xem lại cái video này bởi vì nó là một trong những phần rất giúp có ích để giúp chúng ta à, đầu tư thành công à, cái mô hình này nó nằm trong cái khóa xu hướng dòng tiền một phần trong khóa xuống dòng tiền nên ờ, để cho các bạn thấy rằng là việc áp dụng mô hình này có kết quả hay không thì các bạn có thể thấy là trong thời gian tới nó thực sự như nào bởi vì cái mô hình này Dũng đã áp dụng trong khóa xuống dòng tiền thế thì trước khi mà chúng ta à, phân tích về mô hình hay là mẫu hình thì chúng ta cũng quay trở lại xem là à, những cái điều kiện kinh tế vĩ mô tại điểm này của thị trường à, chúng ta sẽ nhìn ra sao khi mà nền kinh tế vĩ mô chúng ta đang bị tác động một số các yếu tố chúng ta quay trở lại về kinh tế vĩ mô đôi chút ạ trước khi chúng ta phân tích về thị trường à, các bạn thấy ở đây à, các thông tin thì chúng ta thấy là điều gì nếu mà Fed và tăng lãi suất một phần trăm ờ, ở đây chúng ta hiểu đơn giản là trong thời gian vừa qua thì Fed đã đã bắt đầu tăng lãi suất thì tuy nhiên thì việc mà tăng lãi suất thì chúng ta biết là đa phần tăng lãi suất thì cái điều mà có thể tác động đó là gì ạ à, tức là cái nhà đầu tư họ có xu hướng rút phần vốn ra ngay rút vốn ra nhưng cái quan trọng mà chúng ta nhìn thấy ở đây là gì ạ khi tăng lãi suất thì cái mục đích cuối cùng đó là giảm lạm phát mà trong khi đó tăng lãi suất khá là nhiều trong thời gian vừa qua mà lạm phát thì không giảm nên đây là gì ạ đây là một hệ lụy rất là quan trọng à, cái cái việc mà anh chị em lưu có thể thấy rằng là rõ ràng là tại sao lạm lạm phát lại tăng rất mạnh ở trong thời gian vừa qua thì chúng ta biết là sau cái thời covid thì các ngân hàng trung ương đúng không bơm rất là nhiều tiền ra nền kinh tế và trong khi đó như ở Mỹ thì các hoạt động sản xuất kinh doanh không có à, các nước châu Âu cũng tương tự như vậy sau đó thì giá dầu tăng rất mạnh và đây chính là một cái chu kỳ à, bong bóng của lạm phát đặc biệt là Mỹ và châu Âu thì rất là lâu năm thì nó mới có cái lạm phát lớn như này khi mà lạm phát lớn thì bắt buộc gì ạ à? việc phải tăng lãi suất và tăng lãi suất thì dẫn đến là gì ạ như đồng như USD tăng giá và khi đồng USD tăng giá thì các uh, khoản đầu tư từ các nước khác sẽ được hút về sẽ được hút về về Mỹ và đây chính là lý do mà chúng ta thấy là ở ờ, thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua việc mà bắt đầu có sự bán dòng bán dòng uh, hôm vừa rồi chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng quan sát từ đây các quỹ ETF họ bán dòng bởi vì chúng ta chỉ nhìn là khi mà tỷ giá mà nó tăng như vậy thì họ phải bán dòng nó đương nhiên rồi không có lý do gì bởi vì cái này nó liên quan đến gì ạ? lợi nhuận lợi ích của họ ở đây chúng ta có một cái phần tiếp theo là vì sao đồng bạc xanh tăng giá thì phải chăng là câu chuyện hay ho ờ, tất cả cái điều này các bạn có thể uh, theo dõi uh, tuy nhiên ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là gì ạ khi mà phép tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới thì cái đồng USD đồng bạc xanh tiếp tục tăng nữa trong thời gian tới là được chuyện đương nhiên nên chính vậy thì nhà đầu tư chúng ta ở ờ, hôm nay có một số bạn có hỏi rằng là bây giờ có rất nhiều cổ phiếu nghe một ai đó người ta cho cổ phiếu hay là phím mà vẫn nắm giữ thì có nên nắm giữ hay không thì không biết anh chị em nghĩ nào nhưng với Dũng thì gì ạ à? Dũng cũng không biết là chúng ta đang đầu tư theo trung hạn hay dài hạn hay đầu tư theo kiểu gì nhưng khi mà mình không có kế hoạch tham gia không có kế hoạch đầu tư thì mình cho kế hoạch của người khác thì cái đương nhiên là mình sẽ trở thành những nhà đầu tư không thành công tôi không muốn nói một cái lợi ờ, nó không vui nhưng thực sự là chúng ta không thể thành công được nếu kế hoạch của chúng ta nó phụ thuộc vào kế hoạch của người khác bây câu chuyện là chúng ta sẽ quay trở lại một cái mẫu hình này à, Dũng sẽ còn tiếp tục uh, chúng ta sẽ ở đây có hai phần đó là tôi chia sẻ chúng ta những cái điểm rủi ro để các bạn nhận ra được và thỉnh thoảng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều tích cực để các bạn có thể thấy rằng trong rủi ro thì nó đều tích cực và việc mà phân tích cả ha cả rủi ro và tích cực để chúng ta có góc nhìn lạc quan hơn trên thị trường chứng khoán à, thực tế thì trong thị trường dù nó đi xuống thì chúng ta vẫn có cái cơ hội nhưng cái việc mà chúng ta tham gia thị trường chúng ta cần có kiến thức cần phải tự đưa ra quyết định thì đấy mới là cái gì ạ lý do chúng ta cần uh, phải học cần phải là nắm rõ được trong quá trình đầu tư à, đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này câu chuyện của mô hình vai đầu vai ý nghĩa của mô hình này nó đơn giản như này đây là đây là cái biểu tượng như vậy chúng ta hiểu đơn giản là trong một quá trình đi tăng lên rất là mạnh từ dưới lên thì bắt đầu cổ phiếu nó hình thành một cái vùng kháng cự đầu tiên các bạn hiểu nhé đây là cái vùng kháng cự đầu tiên cái vùng kháng cự này thì các bạn hiểu đơn giản là cổ phiếu tăng lên đến một cái gì ạ một cái điểm chúng ta là vai trái thời điểm này thì khối lượng rất, rất là lớn khối lượng cực kỳ lớn và khi khối lượng lớn mà dòng tiền lại không có dòng tiền mua vào nên ờ, nó có đôi chút điều chỉnh khi nó điều chỉnh đôi chút thì các bạn biết rằng là thường thì để người ta phân phối được nhiều hơn thì bắt đầu nó có đợt tăng mạnh và chúng ta gọi là vượt cái vai trái và tăng mạnh rất là mạnh và chúng ta gọi là cái phần đầu và sau khi vượt cái vùng uh, vai trái qua cái đỉnh vai trái thì lúc này dòng tiền lớn lại bắt đầu bán ra để bán được nhiều hơn và thị trường bắt đầu giảm về chúng ta gọi vùng này là vùng hỗ trợ trong quá trình vùng giảm vùng hỗ trợ thì thường chúng ta đây là các bạn lưu ý nha thường các bạn lưu ý này <coughs> thường nó xuất hiện như sau thường xuất hiện là quá trình kéo hồi phục lại kéo hồi phục lại với những điều kiện như là giá tăng khối lượng thấp bạn nhỉ giá tăng khối lượng thấp hoặc là nó xuất hiện những cái nến búa ngược nến búa ngược tức là khối lượng có gì ạ khối lượng tăng như giá không tăng hoặc là gì ạ khối lượng thấp ở đây có hai trường hợp là kéo lên khối lượng thấp hoặc là xuất hiện những nến búa ngược thứ hai là khối lượng gia tăng như giá không tăng thì quá trình chúng ta là kéo lên cung thì ra gì ạ à, cung thì ra bán ra nhưng không có cầu tham gia vào và sau một khoảng thời gian thì thị trường bắt đầu điều chỉnh và đó chính là cách mà thị trường vận động thế thì những cái mô hình này nó lặp đi lặp lại và cái này nó tuân theo quy luật cung cầu các bạn nhé tuân theo quy luật cung cầu nên khi mà tuân theo quy luật cung cầu nhà đầu tư chúng ta để mua bán cổ phiếu cần phải hiểu rõ quy luật cung cầu thì việc nắm rõ được quy luật cung cầu và cái mô hình vai đầu vai ngược tuân theo quy luật cung cầu thì chúng ta có thể hiểu và biết cách vận động của cổ phiếu ra sao và chúng ta có thể mua hay bán cổ phiếu thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài các ví dụ để các bạn nắm rõ và sau đó chúng ta phân tích ở thị trường chung và một hai cổ phiếu để các bạn cần phải làm gì tại vì nhiều lúc thì chúng ta không biết điều này và chúng ta mua nắm giữ và đầu tư dài hạn thì không biết là chuyện gì chuyện gì nó xảy ra ok xin cảm ơn các bạn các bạn nếu mà đang có mặt thì cho dũng một like đúng không à, tại vì uh, hôm nay dũng có livestream buổi chiều tại vì uh, cũng mong rằng là có khoảng thời gian thời gian để giao lưu với anh chị em các bạn à, ô số anh chị em ờ. thế thì khi mà chúng ta à, phân tích về cổ phiếu thì à, trong chương trình này thì không có thời gian phân tích nhiều về cơ bản nhưng có một số anh chị em sẽ thấy là cái cơ bản mà anh chị em thấy thì bao giờ nó phải phân tích thì uh, liên quan đến là doanh thu lợi nhuận và một số cái khác nhưng tới đây Dũng sẽ làm một cái cách phân tích cơ bản nó khác thường nên khi mà mọi thứ nó khác thường thì chúng ta lại không thích bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó không hiệu quả nhưng thực ra cái phương pháp mà chúng ta chia sẻ rất là hiệu quả vậy chúng ta quay trở lại thị trường chung thị trường chung ạ các bạn đang nhìn thấy thị trường chung thì trước khi mà chúng ta trước khi chúng ta nhìn về cái đây là một cú lừa mà chúng ta ai cũng biết đây là cú lừa à, nếu các bạn nhìn thấy đây nhá có phải đây là một cái vai chạy một cổ phiếu bao giờ nó chạy để chạy nước rút đúng không sau quá trình chạy nước rút này nhá thì thường nó sẽ kéo lên là đỉnh và sau khi đặt đỉnh thì các bạn biết rằng là như đợt kéo lên này yeah. khối lượng lớn như giá không ta khối lượng lớn như giá không tăng và chúng ta cũng thấy là những đợt này khối lượng lớn như giá không tăng bao nhiêu bạn nhớ ở trong dạng này Dũng bảo cần phải bán ra rất là gấp bán ngay và bán luôn bán luôn nếu các bạn theo dõi toàn bộ những cái chương trình video ở chọn này thì đều yêu cầu đều có chia sẻ các bạn cần phải bán ngay và bán luôn bởi vì khi cổ phiếu nó kết thúc chu kỳ thì nó có xu hướng giảm về vùng đáy của nó nó có xu hướng giảm vùng đáy của nó ở những cái nhật điều chỉnh hồi như này nhưng thực chất cuối cùng sau những cái đợt này thì nó lại tiếp tục quay trở về mặt đất nó tiếp tục quay trở về mặt đất và quá trình này nó tiếp tục diễn ra trong nhiều thời gian thời tức là nó tiếp tục diễn ra trong nhiều thời gian tới và đây là cái kết cho rất nhiều bạn khi mà coi thường cái mẫu hình vai đầu vai à, chúng ta có thể nhìn thấy một cổ phiếu cũng khá là như là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu SSI ai cũng thấy được cổ phiếu SSI hình thành mẫu hình vai đầu vai sau khi tích lũy đi ngang kéo lên sau đó rũ bỏ những đợt kéo lên các bạn cũng nhìn thấy là gì ạ đây là cái vai gặp vùng hỗ trợ lên không có khối lượng các bạn nhìn thấy không ạ lên không có khối lượng và có dấu hiệu phân phối đi rất là nhiều thì những đợt kéo lên cuối cùng này thì các bạn cần phải bán ra các bạn biết là cổ phiếu bị gãy kênh và kéo lên cuối cùng các bạn không bán ra là các bạn mất tiền và điều gì diễn ra và nó lại tiếp tục kéo lên và chúng ta biết rằng là cổ phiếu này nó có thể mất nhiều năm trước khi nó mới quay trở lại nên lý do chúng ta mất tiền nó rất đơn giản đó là chúng ta coi thường những cái mẫu hình rất đơn giản thực tế là chúng ta không không hiểu hoặc là chúng ta bị ai đó nói mua bán cổ phiếu à, chúng ta sẽ quay trở lại một cái cổ phiếu khác nữa để anh chị em thấy rằng là những cái mẫu hình này nó cho chúng ta biết là nó cảnh báo thị trường đạt đỉnh vậy nó cảnh báo thị trường đạt đỉnh ở đây chúng ta nhìn này đây là một cái vai sau khi cổ phiếu ta đóng vai nó kéo vượt đỉnh và nó giảm chúng ta nhìn thấy lại đây là khối lượng lớn những khối lượng lớn như này và nó không có dấu hiệu vượt lên và đây chính là một chu kỳ lại tiếp đi xuống và khi cổ phiếu chu kỳ đi xuống thì điều gì diễn ra cổ phiếu sẽ không lên được và chúng ta cũng thấy rằng là một bạn vừa rồi có hỏi là nếu cổ phiếu này nó rũ đây nó đang đi ngang này dấu hiệu lớn mà nó rũ một cái khối lượng lớn như này thì cổ phiếu này lên được chưa theo bạn là cổ phiếu này lên được chưa tuy rằng cái cổ phiếu này thì so với giai đoạn này thì nó tích cực hơn nhưng nếu về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đang bán mạnh khối lượng lớn như này dù là tái cấu trúc thì chúng ta thấy là cổ phiếu này chưa lên được đơn giản thế thôi thế thì phân tích nó chỉ là đơn giản như vậy trong cái thời gian ngắn như thế này thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại là các bạn xem là có một cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cổ phiếu này thì rất nhiều nhà đầu tư đang quan tâm tại vì nhiều bạn có hỏi là cổ phiếu này nên đầu tư như thế nào thế thì bây giờ theo các bạn cổ phiếu DGC có tốt không ạ DGC thế thì khi nếu mà theo các chuyên gia phân tích cơ bản thì cổ phiếu này đang rất là tốt bởi vì lý do là gì ạ phất phốt pho thì đang gì ạ tăng rất là mạnh 30 phần trăm ở trong thời gian vừa qua mà cái doanh thu của cổ phiếu DGC là nó đến rất lớn 40 phần trăm từ gì ạ phốt pho thế thì bây giờ nếu theo các bạn là cái phốt pho nó vẫn đang ở mức cao như vậy doanh thu nó vẫn đang tốt như vậy thì cái DGC trong tương lai về phân tích cơ bản nó tốt không ạ Dũng phân tích cái này trước các bạn sẽ để, tại vì để chúng ta nhìn trong cái cái cái cái góc nhìn chúng ta chưa ạ theo các bạn tốt không ạ bao các bạn tốt và comment số 1 Đấy, bao nhiêu bạn tốt comment số 1 tức là chúng ta đang phân tích theo kiểu nhưng là phân tích cơ bản giống như rất nhiều anh chị em đang phân tích ngoài kia à, chúng ta đang gọi là phân tích cơ bản à, chúng ta nhìn vào doanh thu này lợi nhuận này à, những yếu tố nền tảng để giúp cho cổ phiếu này tăng thế thì bây giờ mọi thứ là tốt như vậy mà thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại chúng ta quay trở lại bài học ban nãy đây là một cái vai và sau khi cái vai này nó đã gì ạ đi lên và nó tạo ra phân phối rất lớn thì bây giờ chúng ta nhìn này khối lượng lớn đi lên một lần hai lần ba lần khối lượng rất là lớn mà nó không vượt qua được mà đây chúng ta đã thấy điều kiện chưa là nên khi mà mô hình vai đầu vai có khối lượng lớn như này đạp thẳng khối lượng lớn như này phốt pho có tốt mới thì nó cũng giảm như này và chúng ta có biết kịch bản sau này của nó như nào chưa kịch bản sau này nó sẽ như thế này, đấy hôm trước có vẽ rồi một số đây đây là vẽ trước rồi anh chị em nhau vẽ trước rồi bây giờ vẽ thứ hai này và thậm chí là vẽ thứ ba đơn giản không ạ anh chị em có nhìn thấy không ạ tất cả chúng ta có thể nhìn vẽ trước được nên nếu chúng ta hiểu rõ về quy luật cung cầu chúng ta có thể dự đoán được trước dựa vào kinh tế vĩ mô dựa vào ngành dựa vào những coi nổ dựa vào cổ phiếu đang thuộc mẫu hình nào chúng ta có thể dự đoán được trước vậy những điều này đơn giản không ạ quan trọng là chúng ta cần phải gì ạ nắm rõ đôi chút bản chất về mẫu hình và chúng ta có thể nhìn ra nên từ thời điểm cổ phiếu đã đỉnh các bạn thấy không ạ Dũng có chia sẻ liên tục nhưng uh, khi đến bây giờ thì có bao, có bao nhiêu nhà đầu tư không thành công bây giờ chúng ta lại quay trở lại nếu bây giờ bao nhiêu bạn khi mà theo các thông tin các công ty chứng khoán mà các bạn nghe thấy tích cực ai đó chân nhóm nọ nhóm kia các bạn thấy tích cực thì comment số 4 ạ nếu các bạn thấy tích cực comment số 4 các công ty các chuyên gia comment số 4 nếu các bạn thấy tại vì tôi Dũng thấy vẫn nghe có một số chuyên gia vẫn nói rằng rất là tích cực nếu anh em thấy là comment số 4 đây chúng ta nghe rồi ạ đã nghe thôi còn có thể các bạn không không không không thích cái đấy các bạn không tin cái đấy các bạn nghe thế họ vẫn bảo là mua được họ vẫn bảo là tham gia được thì bây giờ chúng ta sẽ xem là thực sự nó như nào đấy khi mà cổ phiếu hết chu kỳ rồi nó giống như con người thôi sinh lão bệnh tử rồi nó đến cái sinh lão bệnh thì tử nó là hết chu kỳ nó phải đi xuống chứ làm sao mà nó lên được nên chúng ta làm thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được cổ phiếu đang ở đâu đây ở chỗ hậu thì đấy thì thử xem là ai đang nói cái điều này bạn Văn Hậu học viên K57 của Dũng thế thì bây giờ các bạn à, đang có mặt thì chúng ta hãy giúp Dũng bằng like cho Dũng một like đúng không ạ trước khi chúng ta sẽ phân tích vào tổng quan về thị trường chung chúng ta sẽ phân tích về cái góc nhìn thị trường chung tại vì cái việc mà chúng ta không hiểu rõ cái điều này á, anh chị em lại tiếp tục nắm giữ hoặc là anh chị em lại tiếp tục gọi là đứng tấn tức là chúng ta gọi là đứng tấn và khi đứng tấn thì tiền của chúng ta mồ hôi công sức nước mắt bao nhiêu thứ từ đầu năm đến bây giờ chúng ta vẫn giữ và sau khi giữ thì thị trường nó một lý do nào đó nó không thuận lợi chúng ta mất tiền và cái quan trọng nữa là lúc mà thị trường tạo đáy thật á, thì chúng ta không dám mua vào nữa tại thời điểm thị trường tạo đáy thật thì chúng ta không mua dám mua vào nữa thế thì ờ, bây giờ chúng ta quay trở lại đây ạ các bạn biết rằng là nếu trong VSA tổng thể VSA thì một quá trình này có thể là quá trình tích lũy quá trình này quá trình tích lũy một quá trình kéo lên đây là quá trình test lại cái vùng SC cái vùng quá bán quá trình ờ, này được gì ạ à? test lần thứ nhất test những cái lần thứ nhất test lần thứ hai và quá trình đi lên và các bạn biết rằng là trong quá trình đi lên chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta coi cả một cái vùng này tại vì đây là một nền tích lũy ngắn các bạn nhá nếu các bạn coi cả vùng này là một cái vai nếu các bạn đưa ra cái biểu đồ theo biểu đồ một giờ để các bạn nhìn rõ ngay thì cả phía trên này là cái đầu cả phía trên là cái đầu thì về cơ bản các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái vai bên gì ạ bên phải vậy vai bên phải chúng ta sẽ nhìn xem là vai bên phải có điều gì đang tích cực ở đây nếu chúng ta nhìn về cái khối lượng ở đây tuy rằng khối lượng ở đây là tích cực nhưng nếu tích cực ở đây so với khối lượng giảm mạnh ở đây thì thực sự nó rất là tiêu cực bởi vì trong vết SA cái vùng này chúng ta gọi là quá trình bán mạnh SOW6 thường quá trình bán mạnh này đa phần cổ phiếu nó sẽ có hồi về để gặp cái vùng kháng cự trước khi giảm sâu hơn Tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu này nó quá yếu cổ phiếu này nó quá yếu nên nó không thể đi lên được mà nó còn tiếp tục rũ lần hai và thậm chí lần ba điều gì xảy ra nếu thị trường cổ phiếu nó đang có xu hướng gãy đường SMA 50 khối lượng ở đây một số lượng lớn không vượt qua khối lượng lớn ở đây bị bán tháo khối lượng lớn ở đây giảm nên cái việc mà kéo lên để đi tiếp là không thể các bạn nhá kéo lên để đi tiếp là không thể nên chính vì vậy các bạn biết rằng là việc phép tiếp tục tăng lãi suất việc việc thứ hai là chúng ta biết rằng là để bán dòng cổ phiếu thì nhà đầu tư nước ngoài họ cần phải bán ra trong nhiều phiên nên trong tuần tới trong tuần tới nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra nữa là đương nhiên theo Dũng quan điểm cá nhân của Dũng là đương nhiên bởi vì tỷ giá tiếp tục leo thang và nếu các bạn để ý một chút thì rõ ràng ngân hàng nhà nước lại tiếp tục nâng tỷ giá sát với 23.000 đồng trên một USD và việc nâng tỷ giá thì nó cũng đến mức nào đó nó cũng giới hạn nên ngân hàng nhà nước bắt lại bắt buộc là phải gì ạ tăng lãi suất liên ngân hàng mà khi tăng lãi suất liên ngân hàng thì việc thứ hai là các ngân hàng thương mại là tiếp tục tăng lãi suất cho vay và khi ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lãi suất cho vay thì điều tiếp theo đó là gì ạ chúng ta biết rằng là người ta sẽ rút vốn ra khỏi thị trường chứng khoán đấy là góc độ chúng ta gọi là nhìn các yếu tố mang tính chất là tiêu cực à, trên cái yếu tố tích cực thì Dũng đang quan sát xem là nếu thị trường gặp cái vùng hỗ trợ là 1150 khi kiểm tra vùng hỗ trợ này 1150 nếu quá trình này quá trình này rũ bỏ sách ao mà quá trình hồi phục thì đây là một cái cơ hội để chúng ta gọi là tham gia bắt đáy các bạn nhá thế thì thường là trên thế giới người ta sẽ không nói là bắt đáy được nhưng Dũng lại có thể bắt đáy được nếu chúng ta hiểu rõ về quy luật cung cầu trong từng giai đoạn của cổ phiếu còn việc bắt đáy như thế nào việc tham gia thị trường thì các bạn có thể theo dõi sát diễn biến của kênh Quang Dũng DVD ở ờ, chương trình bắt đáy này cái phương pháp bắt đáy này thì nếu bạn nào đã học về cái khóa xu hướng dòng tiền ở ờ, từ trước đây thì Dũng đã chia sẻ rất là kỹ cái phương pháp bắt đáy này tuy nhiên thì đây là cái sự kết hợp cả VSA và xuống hướng dòng tiền à, việc test cung test cầu cũng như là sử dụng những yếu tố về kinh tế vĩ mô để giúp chúng ta có những quyết định tốt hơn à, ở đây chúng ta thấy rằng là thế về nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì các bạn theo các bạn thì nên nắm giữ hay không ạ thế thì có nhiều các bạn thấy thấy gì ạ khi các bạn nắm giữ cổ phiếu thì đầu tiên các bạn lỗ 5 phần trăm nếu bạn lỗ 5 phần trăm các bạn phải mất 5,6 phần trăm các bạn mới hòa vốn nhưng các bạn lỗ 10 phần trăm các bạn mất 11 phần trăm hòa vốn nếu bạn sử dụng margin thì cái việc mà quay trở lại lại lấy lại sẽ rất khó để lấy lại trong quá trình đầu tư à, Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu để cho các bạn thấy rõ được chẳng hạn như vừa rồi Dũng có phân tích một cái cổ phiếu DG cái cổ phiếu này có lẽ là Dũng sẽ phải phân tích sâu hơn cho các bạn biết kể cả cơ bản kể cả phân tích kỹ thuật kể cả phân tích hành vi cổ phiếu này hôm qua khi mà Dũng chia sẻ cho cái nhóm mà Dũng hỗ trợ thì các bạn không biết là hôm qua có bạn nào trong cái nhóm hỗ trợ đầu tiên trong khóa học xu hướng dòng tiền các bạn có thể comment số 1 ở đây không ạ nếu các bạn nào có trong cái khóa đấy thì comment số 1 thì chúng ta sẽ nhấn mạnh cái, cái câu chuyện đó tức là một cổ phiếu phần lớn chúng ta biết rằng là gì ạ nó mang tính chất là gì ạ đầu cơ rất là cao đầu cơ thì trong cổ phiếu đầu cơ nó sử dụng một số câu chuyện câu chuyện thứ nhất là gì ạ là giá đất tăng mãi mãi trong nhiều năm nên cứ mua là thắng câu chuyện thứ nhất là như vậy cứ mua là thắng mua là thắng câu chuyện thứ hai là tiền rẻ tức là tiền lúc còn lãi suất đang rất là thấp nên tiền rẻ đấy là câu chuyện thứ hai và câu chuyện thứ ba là à, họ xây dựng một nhân vật anh hùng là cổ phiếu L14 để xây dựng một câu chuyện anh hùng và L14 thì chất lượng nó cũng chả nó cũng uh, bình bình thôi ạ à. nhưng cái cổ phiếu L14 thì nó lên 500.000 gần 500.000 một cổ phiếu nên uh, việc mà những ông CEO hoặc là DG không tăng lên 100 120 là quá kém nên nó làm cho nhà đầu tư chúng ta thấy là kỳ vọng lên 3 đến 400 nên khi mà cổ phiếu chạy nước rút đạt được cái mức lợi nhuận là rất là lớn rồi thì anh chị em không bán và cuối cùng chúng ta trả giá đất đắt trong cái giai đoạn mà cổ phiếu đạt đỉnh cái câu chuyện mà chúng ta đang thấy ở đây chúng ta phải nhìn vào cái câu chuyện này chúng ta mới hiểu rõ được tại sao tại sao chủ tịch hội đồng quản trị bán cho công ty con của mình Thiên Tân với mức giá 20 các bạn nhé mới mức giá 20.000 đồng và bán ra với số tiền bán ra giá 30 bán ra giá 30 tức là chúng ta lãi được 50 phần trăm trong khoảng thời gian rất ngắn với 60 triệu cổ phiếu đơn giản đấy ạ à. với 60 triệu cổ phiếu với số tiền lớn này đấy nó đi đâu ạ và chúng ta biết từ cái việc bán cổ phiếu này thì cổ phiếu chúng ta đặt câu hỏi đấy ạ từ lúc bán cổ phiếu này và số tiền đi đâu chúng ta không biết nhưng công ty đã bán xong lô cổ phiếu như vậy bán xong cái lô cổ phiếu từ giá gì ạ 20 sang 30 và kiếm được khoản lợi nhuận 600 600 tỷ và sau bán xong lô chuyển cổ phiếu này các bạn biết nếu là các bạn thì chúng ta có một cái cách nào để chúng ta làm sao để cổ phiếu này tăng như vũ bão như này được có cách nào không ạ chúng ta tự đặt câu hỏi thôi ạ còn có cách nào chúng ta không biết ạ câu chuyện thứ hai này gì ạ từ cái việc mà từ lên đến vị trí này lên vị trí này thì hội đồng quản trị thì vẫn khuyến nghị là mua vào trong khi đó này vợ ông hội đồng quản trị bán ra rất là nhiều ở đây à, Him Lam cũng bán ra rất nhiều ở đây và họ cũng bán ra rất nhiều ở đây họ cũng bán ra rất nhiều ở đây nhưng trong khi đó một ai đó nói cổ phiếu này sẽ lên đi bao nhiêu ạ à? lên đến 4 đến 500 thế thì tại sao họ cũng nói lên đến 4 500 mà trong đó có Him Lam có vợ ông hội đồng quản trị có gì ạ à? bản thân là cái công ty con của ông gì ạ Thiên Tân ông bán mức giá như này vậy khi được bán mức giá này thì cổ phiếu tăng hay là cổ phiếu tăng rồi mới bán được 600 tỷ ở đây các bạn thấy Dũng không nói câu chuyện này sâu hơn như các bạn gì ạ nếu các bạn có tư duy có trí tuệ thì các bạn cần phải gì ạ nhìn ra được cái sự việc nhưng Dũng biết rằng là rất nhiều người vẫn đang gì ạ mơ hồ mơ hồ về cổ phiếu này thế câu chuyện bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là ai đó nói với chúng ta là cổ phiếu này nó lên đến 4 đến 500 nghìn một cổ phiếu thế bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện khác nếu 4 500 nghìn cổ phiếu thì bây giờ tại sao công ty lại đang đứng ở vị trí này phát hành với lượng cổ phiếu bao nhiêu ạ theo các bạn là họ đang phát hành với giá bao nhiêu ạ tại sao họ lại đang phát hành với giá 20 mỗi nó nói chúng ta là cổ phiếu này nó sẽ lên đến bao nhiêu 400 mà bây họ phát hành với giá 20 thì bây giờ chúng ta mua giá 20 đi ạ để sau thời gian nữa 4 5 năm nó lên giá 400 tại sao chúng ta không bán giá 100 đi ạ và chúng ta thấy nghịch lý chưa ạ nên đầu tư cổ phiếu là chúng ta cần phải gì ạ dùng não chứ không phải dùng cảm xúc chúng ta phải dùng não khi Dũng nói về câu chuyện này thì ờ, các bạn biết rằng là cũng bị áp lực rất lớn bởi vì ngoài kia có ai đó người ta không thích cái điều này đơn giản thế thôi ạ nhưng thấy chúng ta cứ lao vào như con thiêu thân để đầu tư nên chúng ta biết rằng là gia đình chúng ta những người thân chúng ta chúng ta kiếm tiền mà cảm giác như là kiểu như là đánh bài á đánh bạc á nên nhiều anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu này sau đó các bạn biết hiểu điều gì ạ bây giờ phát hành giá 20 ạ à? mà bây giờ cổ phiếu này đang giá bao nhiêu ạ cổ phiếu này đang giá 34 sau khi phát hành thì liệu nó có giữ được ở đây không ạ quan trọng là nếu sau khi phát hành liệu nó có giữ ở đây không ạ hay là nó tiếp tục chui xuống chui xuống tít dưới mặt đất này này và lúc này chúng ta gì ạ phát hành thì các bạn biết là khoảng độ một thời gian chúng ta mới bán được cái khi chúng ta nộp tiền vào tiền thì không có để nộp rồi và bây giờ chúng ta biết là cổ đông ấy, thì bảo phát hành thì có dưới 50 phần trăm dưới 50 phần trăm cổ phiếu cổ đông đi họp nên cũng gì ạ cũng không đạt được cái cái tỷ lệ câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra là gì ạ các nhà đầu tư lớn họ đã rút ra sau đó lại bán cho chúng ta trong một trend đi xuống trend đi xuống lại còn cố phát hành thì chúng ta thấy là nực cười không ạ tức là chúng ta thấy là một cổ phiếu ai đó nói là nó ba đến bốn trăm bây giờ người ta lại trong chen đi xuống người ta phát hành là cái cái cổ phiếu mà nhà đầu tư á, cái cái cái ban lãnh đạo á, mà họ thấy rằng là có lợi khi mà chen tăng không bao giờ người ta phát hành trong chen dưới bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này ạ à? nếu hiểu rõ comment số 2 ạ à? tức là cái người đời nhà đầu tư thông minh á, thì không bao giờ nó phát hành cái cổ tức phát hành cổ phiếu ở trên giảm mà họ phát hành ở trên tăng thế vậy tại sao họ lại phát hành ở trên giảm bởi vì họ đang đói vốn họ đói rất là đói vốn họ thiếu vốn trầm trọng bây giờ thiếu vốn phát hành không được thì phải bán tài sản mà tài sản thì bây giờ bán rất là khó và nợ ngân hàng siết nợ và đấy chính là câu chuyện vậy phát hành để cho dự án này phát hành đi trả nợ thì chúng ta đọc báo cáo tài chính sẽ biết chúng ta nhìn thấy một loạt các công ty con vừa rồi gì ạ đóng cửa chúng ta nhìn vào loạt các dự án chúng ta sẽ tự hiểu nên nhiều bạn khi tiếp tục nắm giữ sau đó để đợi phát hành sau đó chưa phát hành xong thì cổ phiếu đã giảm ừ, chưa cần đóng tiền cổ phiếu đã giảm xuống mức cực kỳ thấp và lúc đó giống như cổ phiếu SI trong thời gian vừa qua nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu sau đó cổ phiếu chia cổ tức à, chia quyền mua chia quyền mua tự nhiên cổ phiếu giảm rất là sâu và sau đó thì không bỏ tiền ra thì bản thân thì à, hội đồng quản trị lại mua lại và sau đó họ bán ngay ra họ kiếm được khoản lợi nhuận rất là lớn nên chúng ta cần hiểu đơn giản là <clears throat> nếu chúng ta đã định gì ạ không mua quyền phát hành thì còn thoát ra rất nhanh thoát ra sớm đừng có thoát ra muộn <clears throat> một bạn có hỏi về cổ phiếu như là cổ phiếu à, khi mà các bạn đầu tư thì các bạn uh, lưu ý là đây là đây là một cổ phiếu KDH đấy KDH thì à, anh cả nhà cho anh chị em đã, đã học về cái phương pháp của DVD rồi nếu KDH như này các bạn làm gì ạ các bạn làm gì ạ đấy bạn à, hiểu chưa phân tích cổ phiếu KDH thì cái cái điều mà phần lớn chúng ta bị mắc phải nếu mà bạn thấy điều này đúng thì comment là đúng còn sai thì các bạn có comment sai đây là dũng nghĩ thôi ạ có phải là các bạn được ai đó phím cho một cổ phiếu sau đó gì ạ họ không nói chúng ta khi nào bán ra đúng không khi nào cắt lót đúng không và chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư dài hạn đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là trong thời gian tới thì ngân hàng các ngân hàng bắt đầu thu hồi nợ thu hồi nợ bởi vì họ cần phải tăng cái tỷ lệ zoom lên đặc biệt là nợ xấu tại vì khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên thì cái việc mà tăng tức là cái việc nới zoom của họ sẽ bị ảnh hưởng vậy bên nợ xấu nó đến từ đâu ạ nó xấu đến đâu nó xấu nó đến phần lớn là do các bất động sản các dự án bất động sản phân lô bán nền tại thời điểm trước đó thì chúng ta biết rằng nhà đầu tư đầu xô mua về bất động sản nên nó làm cho giá bất động sản tăng lên đây là có mô thức phản hồi các bạn thấy, thấy hiểu rõ điều này nó làm cho giá bất động sản tăng lên bản thân là các dự án bất động sản đó nó cũng không có thanh khoản cơ ạ các bạn nhớ là nó không có thanh khoản nhưng nó được định giá do cái giá bất động sản nó tăng nên nó được định giá các chuyên gia định giá thổi phồng nó lên với mức giá rất là cao và việc thổi phồng và định giá cao như vậy nó làm cho một lượng tờ liền lớn đầu tư vào tuy nhiên chúng ta thấy là nó không có thanh khoản nó không có thanh khoản thì bây giờ đến giai đoạn này gì ạ à? giai đoạn này thì các doanh nghiệp bất động sản thì họ cần phải huy động vốn một là gì ạ à? để trả nợ trái phiếu điều đầu tiên họ trả nợ trái phiếu thứ hai là khi mà định giá bất động sản nó đi xuống thì nợ xấu bắt đầu nó gia tăng thì các ngân hàng ép cho các công ty bất động sản họ phải làm gì ạ à? các ngân hàng sẽ ép cho công ty bất động sản họ làm gì ạ à? phải bán tức phải gì ạ à? phải nộp thêm tiền vào nộp thêm tiền vào bởi vì định giá của bất động sản nó đang đi xuống và nếu không nộp thêm tiền vào thì chúng ta biết rằng một vài cái các cụ dự án bất, bất động sản vừa rồi đấy bị ngân hàng siết nợ đúng không thanh lý rất là nhiều các bạn nhìn đấy và quá trình thanh lý thanh lý thì nguồn cung ra rất là lớn nhu cầu lại không có nên <clears throat> xu hướng giá bất động sản lại tiếp tục giảm và khi xu hướng giá bất động sản giảm thì câu hỏi tiếp theo đó là gì ạ nó lại làm cho gì ạ nợ xấu lại tiếp tục gia tăng và nó làm cho gì ạ xu hướng là ngân hàng lại tiếp tục thanh lý nhiều bất động sản nhiều hơn nên ở đây chúng ta thấy là giả sử như DG trước đây nó có một cái dự án rất là lớn sau đó gì ạ chúng ta định giá nó khoảng độ mới chục mới nghìn tỷ gì đó nhưng thực tế là gì ạ đến bây giờ thì khi định giá lại nó mất một nửa thậm chí là sâu hơn rất là nhiều nên tự nhiên tài sản của cổ phiếu đã bị giảm khi tài sản nó bị giảm thì bắt đầu các ngân hàng lại tiếp tục siết nợ và quá trình này đó là quá trình vỡ bong bóng của cổ phiếu không biết bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cái cái cái cái cái cái, cái vận động cổ phiếu nếu các bạn hiểu rõ comment trong số 10 đây là Dũng nói cho các bạn để các bạn có thể lưu ý đó là cái cách mà vận động cổ phiếu hay gọi là mô thức phản hồi và quá trình này nó tiếp tục tiếp diễn tiếp diễn thì ở đây chúng ta có hai dạng bất động sản bất động sản chúng ta gọi là bất động sản để mua nhà để ở thì nó vẫn đang khá là ok vẫn đang khá là tốt bởi vì uh, nhu cầu vẫn lớn những cái bất động sản mà vừa rồi ấy, nó được thổi lệ phồng lên như là DG, NKG hay là KDH những cái bất động sản những dự án như này vừa rồi nó được thổi phồng lên và nhiều doanh nghiệp vừa rồi là vay được vốn thì bắt đầu họ làm gì ạ khi mà họ vay vốn thì họ bắt đầu gì ạ phát hành trái phiếu rất là nhiều nên tới đây họ phải trả dạng lượng một lượng trái phiếu rất là lớn khi họ trả lượng trái phiếu rất lớn thì không có cách nào khác một là vay ngân hàng ngân hàng trung ương vay bởi vì gì ạ cái dư nợ trong bất động sản khá lớn mà bây giờ họ gì ạ cái cái cái cái việc mà gì nợ xấu thì nó ở trên cái cái mảng đó nên họ tiếp tục lại yêu cầu là phải ép phải bán ra để thu hồi nợ và cái điều này nó làm cho gì ạ xu hướng của cổ phiếu bất động sản tiếp đi xuống và việc các doanh nghiệp thì họ thiếu vốn họ đói vốn thì họ chơi mới trò như DG họ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì ở đây có hai nhóm người thường là nạn nhân theo các bạn là có hai nhóm người là nạn nhân trong cái đợt mua cổ phiếu này là là gì ạ nếu là nạn nhân là nạn nhân là gì ạ các bạn có thể comment ạ hai nhóm người là nạn nhân trong cái việc mà mua cổ phiếu phát hành này theo các bạn là gì một cái nhóm người nạn nhân thứ nhất đó là gì ạ chả hiểu gì cổ phiếu cứ nắm giữ cổ phiếu lại dài hạn nên tự nhiên phải mua quyền mua đúng không ạ tức là không biết là phát hành như nào không không hiểu về phát hành như nào không hiểu là quyền mua quyền bán như nào thấy gì cả cứ để cổ phiếu trong hai ba năm à, đúng không cứ để cổ phiếu để cổ phiếu nhưng khi nó phát hành cái là cổ phiếu giảm rất là sâu giảm rất là sâu bởi vì nó đã được chiết khấu thế thì tự nhiên là bản thân là chúng ta đã mất một khoản lợi nhuận tức là khoảng một khoản chênh lệch giá rất là lớn và đấy là cái gì ạ những cổ đông trung thành đầu tư dài hạn bởi vì chúng ta hy vọng là cổ phiếu sẽ lên đến 4 đến 500 nhưng đấy là để mơ chứ là chúng ta làm mơ mà giấc mơ này là giấc mơ không biết là bao giờ nó có có lẽ là 10 năm 20 năm nó có hay không thì thực sự là không biết nhưng đấy là giấc mơ rất là dài một cái dạng thứ hai là hiểu hiểu một chút tức là cái nhóm kia thì nó không biết thì nó bị bị động thì ờ, thì không sao bị động tức là chúng ta không hiểu về cổ phiếu thì cứ nắm giữ thôi nhưng nhóm thứ hai là gì có kế hoạch chủ động là mua bởi vì cổ phiếu rẻ Đấy, cổ phiếu rẻ nên lúc này chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ giảm tiếp thì để đây đây chúng ta gọi là phân tích tài sản tốt đây tại em thấy là tài sản nó tốt nên uh, sau này đợi tài sản này nếu bình thường tài sản sau này này nếu về lâu dài cổ phiếu nó sẽ kiểu như này này nên cứ đầu tư đi không sao cả đấy sau đó có thể đấy đấy, em thấy đấy em phân tích cơ bản em sẽ thấy đấy nó về đây sau nó nằm im ở đây mất vài năm thằng kiểu gì nó cũng lên lên đôi chút thì đấy là cách mà mình giao dịch như vậy đấy không biết là bạn là võ xuân lâm có hiểu không ạ nếu chúng ta đầu tư mà không có sự hiểu rõ về chu kỳ thị trường xu hướng thị trường không nắm rõ được cái cổ phiếu nó vận động theo cách thức như nào thì cách duy nhất là không giao dịch đừng có giao dịch tại vì giao dịch mất tiền nghe cơ bản một cách mù quáng cũng mất tiền phân tích kỹ thuật một cách mù quáng cũng mất tiền tất cả chúng ta phải nắm rõ quy luật thế thì đấy là những cái điều mà Dũng muốn chia sẻ các bạn thế thì ở trong cái, cái chương trình này nếu các bạn nhìn thấy rằng là kể cả những cái cổ phiếu các bạn nhìn thấy nó đang lao dốc nó đang kênh đi xuống cơ mà thế nó phải xuống tiếp và phần lớn các cổ phiếu nông sản nó sẽ tiếp tục đi xuống và cũng chưa biết ngày nào nó quay trở lại nó có một câu chuyện ở Nhật Bản thì sau khi mà cái cổ phiếu nhóm bất động sản nó bị suy thoái thì nó phải mất đến 15 năm mới quay trở lại cái đỉnh ban đầu ở ờ, Hàn Quốc thì nó mất khoảng độ 8 năm thế còn ở Việt Nam thì không biết là mất bao nhiêu năm thì chúng ta cứ nghĩ xem là bao, bao nhiêu năm nhưng chúng ta phải hiểu đơn giản là gì ạ nếu chúng ta đầu tư và chúng ta không có kế hoạch không có chiến lược thì việc gì ạ mất tiền đó là đương nhiên xảy ra thế để củng cố cho cái việc các bạn à, có thể đầu tư thì bắt đầu từ ngày mai có lẽ bắt đầu ngày mai Dũng sẽ à, có một cái chương trình đó là khóa học bí mật đầu tư chứng khoán cái khóa học này dành cho tất cả các bạn Dũng sẽ làm một chương trình để được hướng dẫn các bạn cái góc nhìn tư duy đầu tư ở đây khóa học miễn phí miễn phí nhưng chắc chắn là chất lượng rất là cao để giúp cho các bạn định hình xem là, là các bạn đầu tư như thế nào thế thì cái khóa này tức là Dũng đang tức là cái đăng ký các bạn đăng ký trước sau đó thì cái giáo trình cái chương trình Dũng sẽ uh, hoàn thiện trong một vài ngày tới thì Dũng sẽ bắt đầu đó là cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán thì mục đích để ra hướng dẫn cho các bạn tư duy đúng trong đầu tư hướng dẫn cho các bạn cách đi đúng trong đầu tư và đặc biệt là hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để các bạn không phải bị giống như một số bạn đây là em nghĩ là tài sản nó tốt chúng ta mua vào nhưng trong khi đó thì nếu mà đầu tư bán ngay lúc này có thể ngày mai khi nó hồi thì vẫn còn có cơ hội còn thực tế là những cổ phiếu như vậy rất là rủi ro à, còn bất động sản công nghiệp thì chúng ta sẽ phân tích sau nha bây hiện tại chúng ta đây là bất động sản chúng ta đang đang đang uh, nói đến bất động sản hiện tại nó đang mất thanh khoản đang có vấn đề còn uh, chúng ta bảo là bất động sản là công nghiệp chẳng hạn thế thì chúng ta sẽ phân tích ở sau uh, còn uh, anh chị em nào quan tâm đến khóa học xuống dòng tiền thì có thể đăng ký ở phần bên dưới tại vì khóa học này Dũng sẽ hỗ trợ trong 2 đến 3 buổi trước khi chúng ta vào học trực tiếp à, Dũng ờ, đưa khóa học này mục đích trong cái đợt này để nếu khả năng thị trường tạo đáy trong thời gian sớm thì sẽ giúp cho bạn cái định hướng đi ngay từ đầu đó là cái sự thực chiến trong quá trình đầu tư thì ờ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chương trình của Dũng trong cái buổi chia sẻ hôm nay chúc các bạn có những quyết định đầu tư thành công xin cảm ơn rất nhiều